ơi trời ơi là trời mấy bạn ơi Nếu những bạn nào mà có xem ở tập trước á Thì mình nghĩ rằng là chắc mấy bạn cũng biết quả trứng ở trước mặt mình là cái gì đúng không Trời ơi bạn ơi Mình đã sử dụng quả trứng này Và mình đã biến mất chị Camu với lại mèo Simi ra khỏi mini world luôn rồi các bạn ơi oh, Chết rồi Vậy từ nay là Hero Team sẽ chỉ còn có 6 người thôi sao Trời không được không được Trời ơi trời Không biết phải làm cách nào để có thể gọi là giải được cái lời nguyền này đây cái quả trứng này nè các bạn nó rất là nguy hiểm luôn các bạn ơi khi mà mình ghét ai đó thì mình chỉ cần đọc tên người đó lên thì cái quả trứng này ngay lập tức nó sẽ biến cho người đó biến mất khỏi cuộc đời này luôn các bạn ơi và không còn ai nhớ về họ nữa cái quả trứng này cực kỳ đáng sợ luôn các bạn Ôi, chẳng hạn như thế này nha ví dụ như là các bạn ghét ai đó thì chẳng hạn giờ mà mình nói là mọi người tất cả mọi người trong làng đều biến mất hết thì mọi người cũng biến mất luôn á hả trời trời trời ơi các bạn ơi mình lỡ chơi ngu rồi trời, mình mình mới vừa nói gì vậy ôi no, không được không được không được trời trời hình như hồi nãy mình mới lỡ miệng mình nói rằng là tất cả mọi người trong làng đều biến mất trời, trời tôi lỡ miệng tôi nói rồi ôi no để, để mình chạy vô nhà anh anh anh anh anh mới tới dịch coi có anh dịch nhà không dịch đây dịch đây dịch anh có trong toilet không dịch trời, à, anh dịch đi đâu mất tiêu rồi ôi, chắc ờ chắc, chắc chắc không đâu bạn ơi chắc là anh dịch chỉ là gọi là anh dịch đi đi đi đi đâu đó thôi chứ không phải là anh anh anh anh dịch bị bị bị, bị biến mất đâu ha ok rồi mình mình qua bên nhà timmy thử coi timmy ơi timmy ui timmy cũng đâu luôn rồi oh, chết no. rồi à đúng rồi còn cây ron còn cây ron đúng rồi cay rồi là mình hôm bữa mình mới thấy cay cay cay có ở có trong trong trong trong nhà nè chắc chắn là cay cay có ở nhà đúng rồi đúng rồi để mình qua mình coi cay <laughs> ơi bạn bạn có nhà không à, cay cay đó đi chết rồi các bạn ơi cay rồi cũng đi đâu mất tiêu luôn rồi hay là chắc lẽ lời nguyền của thật cả ta ơi mấy bạn ơi chết rồi vậy có nghĩa là có nghĩa là ngôi làng này mọi người đã biến mất hết rồi sao à, <laughs> coi xong rồi bạn ơi mình lỡ miệng mình kêu rằng là tất cả mọi người biến mất thế là bây giờ chẳng lẽ hero team chỉ còn một mình mình hay sao à, trời không được đâu <laughs> cái quả trứng này cái quả trứng này cái quả trứng đáng ghét mày hãy biến mọi người quay trở lại cho tao nhanh lên coi có ai đây không mọi người ơi có ai hãy lên tiếng đi nào <laughs> ủa ủa gì vậy ủa, ủa ông lão ủa ông ông ông ông ông chính là cái người đưa đưa cho tôi cái quả trứng này đúng không đúng vậy đó chàng trai trẻ sao hả cậu chơi có vui không nào <laughs> vui vui cái đầu ông chứ vui vui cái gì mà vui hả à, trời tôi nói cho ông biết nha tại vì cái quả trứng đáng ghét này của ông nè mà tôi lỡ miệng tôi nói tất cả mọi người biến mất thế là bây giờ trong hello team mọi người biến mất hết trơn rồi còn có mỗi mình tôi à bây giờ bây giờ ông ông ông làm ơn đi ông có cách nào ông giải được cái lời nguyền cho mọi người ừ, trở lại bình thường được không có cách nào sao <laughs> đúng vậy đây đều là những do những thứ do miệng của cậu gây ra và chẳng có một cái lời nguyền nào có thể đem mọi người trở lại đâu <laughs> Tại tại tại tại sao chứ ờ, nhưng mà cái quả trứng này nó nguy hiểm đến như vậy tại sao ông ông lại đưa quả trứng này cho tôi làm gì <laughs> người có muốn biết tại sao ta lại đưa nó cho người không hả tại sao bởi vì ta chính là một ác quỷ à. À, trời mấy bạn ơi cái ông này ông biến thành ông biến thành ác quỷ đó bạn ơi trời trời trời ủa mà ác quỷ đâu mà nhìn xấu vậy nani đây ngươi dám chửi ta xấu sao đây chính là hình dạng thật của ta những kẻ nào gặp ta đều phải phát sợ vậy mà ngươi dám nói như vậy sao à, à, à, được rồi được rồi được rồi <laughs> thì ra mấy bạn ơi chết rồi hóa ra cái ông già đó không phải là ăn xin đó bạn ơi mà ông chính là ác quỷ ổng đã đưa cho mình cái quả trứng này với mục đích gọi là ổng muốn mình biến tất cả mọi người biến mất hết trơn đúng không hả thanh niên kia <laughs> cuối cùng thì ngươi cũng đã thông minh hơn một chút xíu rồi đó <laughs> à, cái đồ đáng ghét này tại sao ngươi ngươi lại làm như vậy hả thôi được rồi nếu mà ngươi đã muốn đã muốn gọi là khiêu chiến với ta thì tao không bao giờ tha tội cho ngươi đâu à thế à được nếu người có ngon thì vào đây mà đánh ta đi <laughs> à cái tên ác quỷ đáng ghét này Vậy là ngươi không biết ta là ai rồi Ta chính là Phong Cận TV đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh mini world What the hell? Là một trong những người mạnh nhất ở trong làng Hero Team Và là tư trụ diệt quỷ Ngươi không biết ta là tư trụ diệt quỷ ha Được rồi Ta không cần quan tâm đâu Nói dùng ngươi muốn làm gì thì làm đi Ha, ngươi hãy xem hình dáng thật của ta đây À nhầm không phải Hình dáng của ta khi biến thành tứ trụ diệt quỷ đây Rồi Tứ trụ diệt quỷ Biến hình Bùm <laughs> ngươi đã thấy hình dáng thật của ta chưa hả cái tên ác quỷ kia <laughs> sợ quá ta sợ quá đi <laughs> à vậy là ngươi chưa sợ ta đúng không được ta sẽ cho ngươi xem đây ta không chỉ là có bộ quần áo đẹp giống như siêu nhân như thế này không đâu mà ta còn có thêm một loại vũ khí nữa đây ngươi thấy gì trên tay ta chưa xin giới thiệu ngươi đây chính là cây rìu nặng 100 ngàn ký cực kỳ gọi là mạnh mẽ mạnh hơn cả búa của Thor nữa ngươi sợ chưa dầm ba mấy cái điều của ngươi làm sao có thể đánh lại bằng mảng xà của ta được à vậy hả được rồi vậy thì ngon với nhau vô đâu quá đâu quá sao sao sao ủa sao ngươi mạnh quá vậy đúng là thằng dốc ác mà chỉ biết giỏi thể hiện rồi à vậy hả vậy thì nhau vô thêm lần nữa à rồi ui mấy bạn ơi, chết rồi thanh niên này thanh thanh niên ác quỷ này hắn hắn hắn ta vừa khỏe mà còn vừa nhanh nữa bạn ơi mình vừa nhào vô chưa kịp chém hắn ta cái nào hắn ta đã chạy mất tiêu rồi Ôi, ờ, kinh dị vậy ta à. không những như vậy đâu mà bây giờ cái ghêu mán xà của ta còn có một chức răng nữa đó chính là là gì wow. ai à ôi <laughs> trời người ngon mà người né đi người ngon ấy ôi, trời trời trời trời bạn ơi cái cái cái cái cây rìu này nó nó khỏe gì nó còn có thêm cả phi tiêu nữa bạn ơi trời trời ui ui xem chết xem chết <laughs> người ngon mà đẻ đi ai da trời đau quá bạn ơi tên ép quỷ đáng ghét <laughs> Ngươi tưởng là chỉ có cây rìu của ngươi mới có thể sử dụng được kỹ năng đặc biệt hay sao? Không có thể có chuyện đó đâu. Cây rìu của ta cũng có kỹ năng đó nha. hãy xem sức mạnh của ta đây. cây rìu của ngươi rốt cuộc là sao hữu sức mạnh gì đấy hả cây rìu của ta là một cây rìu được làm từ gió và nước có thể có sức mạnh có thể làm cho ngươi gọi là bay lên trời luôn á ngươi có biết chưa hả còn nữa nè hãy xem đây rồi ta sẽ cho ngươi bay thêm lần nữa rồi chết nè ủa sao ngươi không bay sao ngươi không bay mà con thú cưng của ngươi bay vậy trời ơi ngươi quá là đau bà ngươi nghĩ là ta sẽ phạm sai lầm lần thứ hai sao yeah rồi rồi rồi rồi em bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh ấy đâu đâu bình tĩnh bình tĩnh bây giờ tao muốn hỏi ngươi một câu ngươi là ác quỷ hệ gì Nani? ngươi dám hỏi ta là ác hệ quỷ gì sao ta tất nhiên là hệ mạnh nhất rồi mạnh nhất hả nhưng mà ý ta hỏi là ngươi là hệ lửa hay hệ nước hay là hệ hệ hệ băng ai mà biết được ta là hệ lửa đẹp trai nhất thanh lịch vũ trụ thế giới điện ảnh mini world à hệ lửa đúng không rồi ok người người đứng em đây đợi đợi ta tí ok ừ, bạn ơi <laughs> nó là hệ lửa bạn ơi ok mình có cách mình có cách mình có cách mình nhớ rằng là simi có một loại vũ khí rất là mạnh đâu ta à đây rồi bạn ơi mình thấy rồi nè à, cây kẹo mút này chính là một cái loại vũ khí rất là mạnh luôn bạn ơi đây mình sẽ cho bạn xem sức mạnh của cái cây kẹo mút này nha ok ok à, cái tên ác quỷ kia <laughs> hồi nãy đứng đầu chơi gì ra vậy À cái gì Ngươi dám kêu cái cây kẹo này là đồ chơi á Không phải là đồ chơi đâu Ta sẽ cho ngươi biết được sức mạnh của nó thôi Ngươi giỏi thì ngon thì nhào vô đây nè Nhào vô <laughs> Nếu mà ngươi đã nói như vậy thì Ta chấp cả lò nhà ngươi yeah. Vô đây vô đây vô đây Chạy chạy chạy Chạy chạy chạy Ok ừ. Bây giờ mình sẽ cho bạn xem sức mạnh của nó nha Ôi. Chạy à. hả Đẩy à. à. Sóng thần à, Chết ngươi chưa Nhìn phía sau ngươi đi Phía sau ngươi Là một cái sóng thần à. Chết nè thêm hai ba cái sóng thần nữa để nhấn chìm bơi luôn bơi á, bơi ra không bơi ra được tao tao chết đen đi ngươi biết ta là hệ lửa ngươi chơi cái trò bất chạy vậy <laughs> chết đi ta tạo thêm nữa nè ờ. à, sẽ sử dụng cái này nhấn chìm ngươi cũng vẫn có được <laughs> rồi xong luôn lửa mà gặp nước thì chỉ có chết thôi ok bây giờ ta sẽ tiêu diệt ngươi đây, đây, đây, Chết dạ. nè <laughs> Rồi xong luôn các bạn ơi Tên ác quỷ đã bị gọi là kẹt ở trong nước Và thế là mình chém cho hắn ta mấy cái hắn ta chết queo luôn rồi Rồi xong Rồi nó nằm nằm chết trong đó luôn các bạn ơi ơi mà khoan Nếu mà mình giết hắn Thì làm sao để cho mọi người quay quay Quay quay trở lại được đây à, Chết rồi Mình còn chưa hỏi hắn là làm cách nào cho mọi người quay trở lại nữa Mà mình đã giết hắn thôi No Ôi trời Xong rồi các bạn ơi Vậy là toàn rồi Ủa Bây giờ bây giờ sao ta Ờ, cái quả trứng này khoan từ từ để mình điều tra thêm xíu nữa coi cái quả trứng này để mình xem coi ờ ơi mấy bạn hình như là theo như mà mình nhìn thấy thì cái quả trứng này nó đang thở đúng không các bạn các bạn coi nè nó đang kiểu phòng lên xẹp xuống hình như nó đang thở các bạn ơi <gasps> ui vậy là quả trứng này nó có sự sống à, có sự sống à vậy có nghĩa là nếu như mà mình giết nó thì mọi người sẽ quay trở lại có đúng không ta ờ, cũng mà một điều hợp lý nha ủa cái gì ạ à? Ờ, cậu ơi Hãy giải thoát cho tôi Nói gì vậy Ủa con quả trứng biết nói hả ừ, Tôi đã bị tên ác quỷ đó giam cầm ở trong quả trứng này một ngàn năm Và đã bị mang lời người Nếu bây giờ chỉ có cách giải thoát cho tôi Thì mọi người mới có thể quay trở lại được Ồ vậy hả Ok ok vậy bây giờ tôi tìm cái gì đó tôi đập vỡ cái quả trứng ra là là được đúng không Đúng vậy, hãy giải thoát cho tôi và giải cứu tất cả mọi người Ok ok rồi, cảm ơn, cảm ơn hiểu rồi Ok bạn ơi Vậy là bây giờ mình chỉ cần sử dụng cây rìu của mình Đập vỡ quả trứng này ra Thì mọi người sẽ quay trở lại Ok Ê, Mày hả mày Mày Ủa sao nó cứng quá vậy Mày Mày à, Để mình chém cho nó bay lên trời luôn cho nó vỡ ra Đẹp Nó vẫn chưa vỡ Kìa cái quả trứng này nó cứng như vậy Mày mày mày mày, mày tao quýnh mày tao quýnh mày từ gọi là ở miền Bắc ra tới miền Nam luôn Từ miền Trung ra ngoài miền ra ngoài miền Tây luôn Tao quýnh mày Quýnh mày quýnh mày Đi đi đi đi Ôi, Nó không vỡ bạn ơi mày hả mày nó cũng không vỡ luôn oh, <gasps> no. giờ sao ta à đúng rồi theo như kinh nghiệm mà mình hay học thì trứng khi mà gặp lửa thì nó sẽ trở thành trứng chiên đúng rồi ok <laughs> mình có cách rồi bạn ơi hợp lý hợp lý từ từ để mình đi kiếm một xô lava đã ok bạn ơi bây giờ mình sẽ để cái quả trứng này qua bên nhà bác bác của bác thợ ràng nha bạn nha ơi bác thợ ràng cũng biến mất luôn rồi các bạn ơi hồi nãy mình lỡ miệng mình nói là cho gọi là tất cả mọi người biến mất cho nên là bác thợ ràng cũng biến mất tiêu luôn rồi thôi không sao cả bây giờ mình sẽ bỏ nó vô trong cái đống lava ở trong nhà bác thợ ràng là bảo đảm cái quả trứng này nó sẽ chết thôi mày mày chui vô đi chui đi mày ủa, ủa sao chui giống được ta à chắc là do nó nó nó bị nó bị chặn các bạn ơi mình phải đập này ra đập này ra xin lỗi bác thợ ràng nha nhưng mà vì cứu bác với là mọi người cho nên con, con phải đập con con con phải đập cái này ra thôi ôi Rồi, chết mày chưa u nó biến mất luôn rồi u ô, nó biến mất luôn rồi bạn ơi Wow u vậy chắc là bây giờ mọi người đã quay trở lại rồi các bạn ơi u mình mới thấy có một cái ánh sáng gì đó nó chiếu lên kìa u vậy, vậy chắc là đúng rồi đó Ok ok, để để để để để để mình về nhà mình kiểm tra thử xem à, Người đầu tiên mà mình biến mất ở trong làng đó chính là chị mui u chị mui kìa u chị mui Chị mui ơi u Trời ơi chị cá mui quay trở lại rồi Trời ơi em mừng quá chị ơi Chị chị chị chị chị còn sống hả Cái Ê, Phong ơi Chị à? em mình là chị em tốt với nhau ấy Đừng nói về em em thù chị chết đó hả À, à đâu Đấy, đâu có ấy. Không có không có không có Trời ơi mừng quá chị chị chị quay chị quay trở lại làng là là em là em em em vui lắm rồi Ok ok à, Trời ơi bạn ơi Vậy là chị vậy trời. là chị cá mui sau khi bị mình biến mất Thì chị ấy đã quay trở lại rồi mọi người ơi Ủa khoan vậy còn những người khác thì sao ừ đúng rồi đúng rồi để mình chạy qua bên nhà của cây ron coi mà mình không biết là cây ron có ở bên nhà không ta để, để, để chạy chạy qua đó xem thử à, à, à. trời ơi bạn thân của tôi không biết là cây ron có có có có có, có xuất hiện lại không ta để xem coi ô một hai ba ta cùng chơi là trời là trời simi cây ron chỉ hai người đã quay trở lại rồi tôi mừng quá yeah trở Ủa, cái gì không hả Ủa? gì à hai hai hai hai hai người đừng có quan tâm đến cái bộ đồ mà tôi đang mặc kệ tôi đi nói nói nói chung là câu chuyện dài lắm hai hai người không tôi không không không kể hết được đâu nhưng mà nhưng mà hai người có nhớ gì trong đầu không vậy nhớ vậy tôi tôi đang ngồi làm việc nhà tự nhiên ông trời ơi rồi quần ướt rồi quần ướt rồi, rồi chân đất rồi chạy vô nhà người ta rồi dơ hết nhà người ta rồi còn hỏi người ta nhớ gì không à quá ờ, ok ok ghê lắm mà à không không không không có gì đâu hai bạn quay về nhà là tôi vui lắm rồi <laughs> ôi trời ơi mấy bạn ơi vậy là hero team nó quay trở lại bình thường rồi à mà khoan từ từ để mình Thiệt hỏi đó. Để mình hỏi này cái cay ơi hero team mình à. có mấy người hero team mình tất nhiên là có 8 người rồi ông hỏi gì vậy ờ à, vậy bạn gái của ông là ai bạn gái mình là Timmy với ai Trời mày quá tôi tưởng ông trả lời bạn gái ông là Timmy giống lần trước nữa chắc tôi chắc tôi không tôi nghĩ là chắc ờ, gọi là loạn hết cái làng rồi. thầy À à khoan. Không. Uh, không có gì à, đâu. Uh, Ủa Phong ơi, tại sao uh, nhà anh vật bị đầy nước vậy? What the hell? À, à, à cái cái cái này hả? À, à, à cái cái cái cái cái cái này là do vật tè dầm á cho nên là nó gọi là nó ngập vậy á thôi mọi người đừng quan tâm nha <laughs> vậy đi vậy đi ờ, ờ, ờ, ok trời ơi các bạn ơi Vậy là mọi người trong làng Hero Team đã quay trở lại rồi Kairon cũng trả lời rằng là Hero Team có 8 người rồi Vậy là mọi chuyện đã trở lại bình thường May quá Ê, Nói chung là lần sau chắc là không mình không nên gọi là nhận bất cứ những cái gì mà người lạ đưa đưa cho mình mấy bạn cũng nên nhớ nha khi các bạn ở ngoài đường á nếu như có một người nào đó là người lạ có đưa cho các bạn một cái món vật vật gì đó hoặc là một cái gì đó thì các bạn cũng không nên gọi là cầm lấy nha bởi vì có thể đó là một cái vật phẩm rất là nguy hiểm mà nhiều khi nó còn liên quan đến gọi là công an nữa mấy bạn không nên gọi là nhận đồ nhận quà từ người lạ nha nha mấy bạn nhớ nha những bạn nhỏ nè là không nên nhận quà từ người lạ nha không thôi lỡ đâu gặp bắt cóc thì sao đúng không giống như phong hôm nay nè phong vô tình đã nhận một cái quả trứng của ác quỷ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 Música